và chào tất cả các bạn nhé chào tất cả mọi người nhé chào các bạn nhé đây là một bạn à, nhân viên của gian hàng trầm hương phúc hiền các bạn nhé mình chào tất cả mọi người thì hôm nay mình à, vào đây mình sẽ review cho các bạn xem à, đồ đồng những cái bộ đồ thờ các bạn rất là đẹp luôn thì lát nữa thì mình sẽ mời mọi người đi sâu vào trong bên trong này để xem những cái sản phẩm của Phúc Hiền các bạn nhé Và bây giờ bắt đầu mình sẽ mời các bạn vào sâu bên trong này các bạn nhé Để mình quan sát cho nó rõ hơn về những cái bộ đỉnh đồng những cái lư hương này mà mình cho trầm hương vào để đốt đấy các bạn nó rất là thơm luôn các bạn ạ thật là tuyệt vời khi mà các bạn sở hữu được một bộ này về để dùng trong gia tiên nhà mình thì thật là tuyệt vời luôn các bạn những bộ sản phẩm được đưa đến đây trưng bày để giới thiệu đến à, tất cả mọi người quý anh chị thì đây là toàn bộ là toàn về đồ đồng các bạn nhé sản phẩm được đưa đến đây trưng bày giới thiệu và cũng được rất nhiều khách hàng đến chọn lựa mua và đánh giá sản phẩm ở tại đây các bạn nhé hôm nay à, đoàn sẽ review cho các bạn xem à, những cái bộ chân và đỉnh đồng đồ đồng kỵ để thờ đấy các bạn Đến với những bộ sản phẩm của chúng tôi thì các bạn có thể chọn cho mình một bộ sản phẩm mang về để dùng trong gia đình các bạn nhé. Nhất là việc thờ cúng gia tiên rất là đẹp luôn. Những bộ ờ, lư hương để đốt trầm bằng đồng 100% nguyên chất. Sản phẩm đa dạng về mẫu mã, hình dáng, kích thước và có đủ các thể loại để cho các bạn lựa chọn nhé và cũng có giá cả hợp lý cho những ờ, bạn nào ờ, mua những bộ sản phẩm này và chúng tôi sẽ cung ứng và đáp ứng được cho tất cả các bạn và mọi người những cái chất liệu tốt đồ đồng rất mong được ờ, quý anh chị và các bạn ủng hộ bây giờ đoàn sẽ review cho các bạn xem toàn cảnh của gian hàng của mình nha các bạn nhé giới thiệu với các bạn những cái mặt hàng về đồ đồng kỵ, đồ thờ, những cái lư hương để đốt trầm rất là phong phú và đa dạng có mọi kích cỡ, mọi kiểu dáng và giá cả thì cũng rất là bình ổn các bạn nhé các bạn à, yêu quý thì hãy à, tìm cho mình một bộ sản phẩm tại đây về để mình có thể là dùng đốt trầm này đồ thờ rất là đẹp luôn các bạn Trầm Hương Phúc Hiền chuyên sản xuất và cung cấp xỉ và lẻ đồ đồng phong thủy cây trầm cảnh trầm nụ hương trầm vòng trầm địa chỉ là Thuận Đức Đồng Hới Quảng Bình điện thoại à, liên hệ với lại à, chủ sở hữu là 0988 883 028 các bạn à, có nhu cầu à, mua đặt mua thì có thể liên hệ theo số điện thoại của bác chủ mà đoàn vừa đọc nha mọi người nhé 0988 883 028 để được tư vấn và phục vụ hàng bao vận chuyển toàn quốc nhé các bạn nhé hữu duyên thì mình gặp được chú ờ, tại đây và mình xin được là ờ, review cái ờ, sản phẩm của chú gửi tới quý khách hàng cùng toàn thể các bạn cùng với mọi người xem được cái video này của mình thì hãy chia sẻ rộng rãi trên trang cá nhân Facebook để cho mọi người biết đến Trầm Hương Phúc Hiền các bạn nhé chuyên đồ đồng phong thủy và địa chỉ của chú là ở Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình thì như ờ, đầu video mình đã giới thiệu đấy còn à, mình làm nên cái kênh YouTube này là để kiếm tiền để khi mà kiếm được tiền thì mình sẽ ủng hộ cùng với cái kênh của anh Nguyễn Tất Thắng các bạn ạ mình sẽ ủng hộ những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao rất mong được quý anh chị và các bạn ủng hộ và đồng hành cùng với lại kênh YouTube của mình nhé các bạn nhé và xin chân thành cảm ơn tới ờ, tất cả ờ, toàn thể mọi người cùng quý anh chị và cho mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người cùng quý anh chị có một sức khỏe dồi dào hạnh phúc và ngập tràn niềm vui trong cuộc sống nhé và một lần nữa thì cho đoàn ờ, gửi lời chào và lời cảm ơn tới toàn thể quý anh chị cùng với các bạn và mọi người đã đồng hành cùng với lại à, đoàn trong suốt thời gian qua và rất mong được à, quý anh chị cùng các bạn và mọi người hãy ủng hộ kênh của Nguyễn Văn Đoàn Vlog ngày được à, phát triển tốt hơn để kiếm được những đồng tiền trên sân chơi YouTube về thì mình sẽ ủng hộ những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao các bạn ạ. Mình muốn được đồng hành cùng với kênh của anh Nguyễn Tất Thắng và có một kênh của anh gái bản đó thì mọi người tất cả ở đây là đều làm về ủng hộ những cái người có cái hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao ấy. thì à, mình rất mong muốn là mọi người và quý anh chị sẽ ủng hộ và đồng hành cùng với kênh của mình nhé và bây giờ mình sẽ tiếp tục công việc của mình là gửi tới những cái hình ảnh cho mọi người biết về những à, món hàng thật là tuyệt vời ở đây các bạn nhé